Các bạn thân mến, hiện tại thì Giang đang có mặt tại khu vực chợ Mường Lo thuộc thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái và nơi đây được à, bà con ví như là cửa ngõ miền Tây vì à, khi các bạn à, lên đến à, Tây Bắc các bạn phải qua Yên Bái sau đó bạn lên đến Sơn La, Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai Hôm nay Giang à, muốn chia sẻ với mọi người về khu vực à, chợ Mường Lò và nơi đây thì à, bà con cũng bán rất là nhiều những cái à, đặc sản của vùng Tây Bắc Trước tiên thì à, Giang sẽ à, vào trong chợ mùng Lò để xem khu vực trong này người ta bán cái gì nhé Cũng rất là lâu rồi Thời gian không à, ra đánh video à, chia sẻ với mọi người về những cái hoàn cảnh gia đình à, khó khăn được Để do là chân Giang cũng chưa đỡ hẳn được Nên là hôm nay Giang tranh thủ đi quay cho mọi người xem về cái chợ mừng Lò này, khám phá nó Ở khu bên trong này Giang thấy là mọi người là bán đa số là quần áo thôi Đây, những cái quần áo của người đồng bào Giao này Đây có mấy cô người Giao đỏ đang hỏi mua quần áo ở khu vực phía trong này hầu như là Giang thấy là bán quần áo đây bây giờ mình sẽ à, đi ra bên à, ngoài đi à, để, để khám phá thêm phía bên ngoài xem là bà con ở trên này bán những cái gì nhé phía bên trong chợ thì đa số là bán quần áo đó bây giờ mình sẽ ra phía bên ngoài này để xem ở đây bà con bán những cái gì và trên tây bắc thì có những cái đặc sản gì nhá đây, có chị để bán uh, táo này Chào ông nhá <laughs> Vâng khi mà nói à, nhắc đến chợ Mường Lò thì à, mọi người sẽ nghĩ đến là ờ, ở cái khu vực ờ, này bà con đa số là hay ăn những con côn trùng đấy mọi người ạ cào cào này bò xít này châu chấu này rất là nhiều luôn hiện tại trên ờ, yên bái thì mọi người đang bán rầm rộ nhất là táo mèo chào chị nhá đây chỗ này chị đang chờ bán ổi này cái này bao tiền một cân này chị ổi ấy 20 000 một cân này cái này quả quả lựu à, phía bên này thì à, thấy một người đang bán táo mèo đây cái này táo mèo bán này bao tiền cân này mua đi đừng có mà làm youtube nhiều <laughs> cái này bán cân nữa nè bà cân sao phân. sao phân hả ừ. à, 20 nghìn một cân tươi khô bố mi hả bà khô bố khai hả khô mi khô cái này à, pan cân à pan cân à chip pan 50 nghìn một cân đấy nói là bán quán cái này là chim mọi người bán chim ít là nó khai cái lái tôm đấy đấy còn đâu pet sipan pet sipan à ờ, chim ngói vâng chim ngói uh, ấy thì là 80 nghìn một con đấy rất là nhiều đây chim cò đây mọi người này đi vào sâu phía bên này thì đây các chị à, vặt đông chim rất là nhiều cò đây <laughs> <laughs> ừ lúc làm mà vẫn ờ, là xưa. đây có cái nấm là lạ mọi người này cái nấm này không biết là nấm gì đâu không tay mà rồi nè nấm dơm á phương à nó hay nổ nhưng mà ông ấy nổ à, nè. Ờ. đi xem à, ủng hộ các à, cô một chút mình đi à, vào phía trong sâu trong chợ nhé mọi người nhé phía bên trong này thì uh, dọc hai con đường này mà thấy bà con là bán những hoa này chậu câu bán rất là nhiều vừa nãy thì giang có hỏi qua cái à, táo mèo mọi người có thể mua về uh, ngâm rượu này à, cũng rất là nhiều cái tác dụng Có bán là chợ rồi Bán ở chợ rồi Ngọc Sơn, Ngọc Giang, nhiều lá giống như là cái lá. Thế này chị bán những à, khoai sọ này, lạc này, đậu này, hồng rừng này, chuối rất là nhiều. Phía em này à, cô bán cua này. Cái này cua bán bao tiền một cân này bác? Vâng. 10 000 một cân mà? 150 một cân. À 150 một cân à? Bán đi chợ bán giống à, như cua đồng cua đồng đây này mọi người này. Bán cho mình ấy, không không ý. Cái ốc này thì bán như nào cô? Ốc biết bán nào một cân à? 30 000 một cân. À. Ý mình đi qua mình vòng đấy, không về xem nếu mình mua được thì mua ủng hộ bà một chút. À, hiện tại thì uh, Giang đã bước vào phía bên trong trung tâm là bán côn trùng rồi. Ở trước mặt thì uh, mọi người có để ý là tên chợ mới nhá hiện tại đang xây dựng là chợ Mường Lò ở phía dưới thì giang thấy có một cái chữ là chữ của người Thái đấy, nó giống với chữ của Thái Lan đấy chợ Mường Lò điểm đến trong hành trình của bạn phía bên này thì à, bà con là bán thịt rất là nhiều ở phía bên này là bán thịt đủ và các loại thịt luôn đây mình vào phía bên này giang thấy là mọi người đã bắt đầu bán côn trùng rồi Đúng như ờ, Giang ờ, chia sẻ với mọi người Chào bác nhá à, Đây là cho mọi người xem luôn Đây là bò xít này Đấy cao cao, cao ấy Đây là con bò xít Bò xít này chân dài Bò xít này thì bán bao tiền ờ, một cân này chị? Bán 20.000 một lạng À 20.000 một lạng Là một cân là 200.000 Còn con cao cao Cao cao thì 300 một cân nhặt sạch rồi 300 một cân nhặt sạch đấy như chị đang đang đang đang nhặt Hàng này thì 25 nghìn một lạng à, 25 nghìn một lạng cái chưa nhặt đúng chưa côn trùng luôn mọi người vừa bước vào mình đã gặp đây bên này chị bán này tầm nha mọi người nha tầm người này đang à, ấy này đấy phía bên này thì uh, chú ếch ếch này uh, nghĩ là bà con nuôi thôi không phải ếch đồng thì nó rất là béo và <laughs> đều con này nhộng ong này khá là đắt này Cái này bao tiền một cân chị? Cái này 40 nghìn một lạng Đây là 400 nghìn một cân đấy Đấy Cái này là rất là ngon Cái này đặc sản Tây Bắc mà Tí nữa mình mua xem mua chị giúp chị mình ít cái này nhỉ Cân cho em ít nhỉ có cân ở đây Cho một túi Cho một túi cho một đĩa cân nhá Lấy một cân nhá Ôi ôi Chết Em mới uh, lạng thôi không không ăn hết uh, à, mua ủng chỉ một chút một tí uh, một lạng hai hai một hai hai lạng đi hai lạng đấy hai lạng mà nhiều như này rồi đấy Ôi, còn cào cào đấy không? Ôi, cào cào chắc là thôi để em... Đó. Đúng hả? nó dưa từ bần ờ, hẻo âm hơn xưa bần hẻo xã sơn na ăn chạm các con là ý nghĩa lời à ý nghĩa lời à ý là con tay đầm nó ý là tay làm mà của tay tay khảo bên tay nó ồ ờ, của tay khảo bên tay nó của bên tay nó à mô của mô con của là chú chú vì ờ, sao là chú à trần kim ý gần là tán là những ngày trở xe của tay làm họ cầm ờ tay làm họ cầm ừ thôi nó lại đoan đến đâu ờ, ờ. con gì ô con này nhảy ra được rồi này tối ờ, tối teo rồi đeo bất ừ. khó lắm ừ, ừ, bất khó ơ ơ nhảy đâu người cháu thế không bắt được con bé <laughs> không bắt được bắt mà cho bác mà không bắt được nó nhảy đi đâu à Cái này à, thì bác bán bao nhiêu tiền 1 kg? Một cân đấy Một lạng Trăm rưỡi À 15 nghìn một lạng à. Ít chảo liếng hả? Quả ừ, Chảo liếng ừ. Bác bán là 150 Một cân Đây là Vâng, là 20 nghìn Con này dế nuôi Con dế nó lại khác loại dế to to kia còn ăn nó ăn ăn dẻo tụi tụi mình keng bỏ xít mình keng lần xứ rồi anh à, đi bữa trưa nói mình mình mình chính ung mà nên chúng chính ông à, phút tên cô là là mặc xứ ở năn mặc kìm ơ ờ. ồ ăn tay không mình cùn à anh chúng làm từ tay từ nó mà mình chúng chính rồi nè ăn của mình cúng à mình cúng à cúng rồi từ nhà ồ tụi nó ung mà nên ăn chiếc ông ông của mình cúng rồi ôm của mình ờ ông ơi của mình cúng à mình cũng chính đưa ờ, ờ, mình cũng ăn chầm là mi là làn sứ hở nó anh dạ, tôi <laughs> là là là vô, vô, vô quen kín nữa tôi là ờ. đấy côn trùng rất là nhiều các bác bán ở đây thôi mình vào bên trong xem này đây có chỉ bán bắp ngô này bắp cải ngon đấy chị nhỉ vâng. bán chuối phía bên trong là mọi người đang xây dựng đó. à, là mình đi vào trong chợ đi bây giờ thì à, giang đi vào trong chợ xem mọi người bán cái gì nhé chợ này thì à, khá là rộng để mọi người đi hết được thì à, phải mất tiếng hồ đấy có rất là nhiều khán giả hỏi giang là chân mình đã đi lại được chưa hiện tại thì mình đi lại nếu mà đi nhiều quá thì nó vẫn còn đau nhức thì vì uh, những lúc mà nắng mưa rửa rời ấy vẫn chưa thể mà nó lành hẳn như những cái lúc bình thường được ở phía bên trong chợ này xem là bà con bán cái gì đang thấy là xung quanh là bà con hầu như là bán toàn táo mèo thôi mọi người táo mèo rất là nhiều dao này thằng dao táo mèo này bán đủ thứ luôn ở đây không thiếu luôn đây những uh, hoa chuối của cô đang xếp ra này lọ măng ớt này hoa chuối rừng này măng này đây cũng toàn côn trùng luôn này chú chị này bán toàn côn trùng luôn cua ếch ong kìa sáp ong kìa rất là nhiều toàn côn trùng nữa Đây dọc hết này mọi người thấy để ý là con đa số là bán táo mèo rồi những cái à, thực phẩm mà hàng ngày dùng trong sinh hoạt. Đa phố ở phía bên trong dọc con đường này mọi người bán hoa quả là phần nhiều khu vực này à, chợ vẫn còn đang à, xây dựng này mọi người có để ý này phía này các cô bác đang gói bánh bằng lá rong Đấy, khu vực này à, bác đang ăn ốc như kiểu ốc biêu mà ốc biêu mọi người ạ ốc vàng phải không Người ốc này cũng ăn được Đây là quả cà dại này này à, luộc lên với à, rau thối rồi là hoa đu đủ này lá đu đủ này ăn rất là ngon Vâng, xin chào bác nhé. Của bác bán à bác? Ừ. Bác bán bao tiền lạng kia bác? 15 000 một cân. 5 000 một cân. phía bên này đa số là mọi người bán hàng rau thực phẩm của bà con. Chào chị. Chị có quả cà dài không? Chị không có quả cà dài. Thế. Tìm mua ít quả cà dại với rau thối chị không có nhỉ? thôi bên kia em cũng không tìm thấy vào. Của bên này phía bên này bán gà đấy. Đấy con cua cái bên này dọc bên này thì em chào các chị nhá còn bán những cái đồ em ấy một chút nhá đây là những con ốc không ấy khai kỳ lại nè lê pan đằng sau pan à? à là con ngao con là ngao sao pan đây con lươn trăm rưỡi à đây là lươn trăm rưỡi một một cân lươn này lươn nuôi mình bắt được đây bắt à? được á à con nuôi thì à? ờ. con thâu à à đây là cá này như tìm nhá à <laughs> vâng à ờ. không ờ. chờ ba xem nó nhiều hơn đây thì uh, nguyên cá này dọc con đường cá con cá đẹp luôn nhỉ cá ngon hơn cá chép không một là nguyên cá thôi vâng <laughs> đi à, phía này à, mua cho thối này Đức đẹp trai Dân tộc Thái <laughs> Đấy toàn ốc toàn côn trùng tầm Mùa này tầm rất là nhiều Phía bên này là cá luôn này đoạn này thì uh, nguyên uh, khu vực này bà con bán gà vịt không thiếu gì luôn vâng cảm ơn cô giờ mình đi uh... <laughs> vào đây đấy các chị bảo vào đi hỏi vào tam chị đi đấy à, người thái uh... nói tiếng thái toàn lộn thôi có rau thối không? Ừ, có, rau thối. có nhỉ? Ủa, bên này ờ, tôm hải sản đây này Không thiếu gì chợ như kiểu ờ, dưới ờ, Vịnh hạ Long Đầy đủ hết Tìm rau thối mà không có nhỉ Ôi chào người đẹp gặp ngay chị người thái nhưng mà toàn nói tiếng kinh nha các bạn ạ chết nói mà nói tiếng thái chứ mình người thái mà cứ nói tiếng kinh thôi có rau thối nhở tìm khó nhở thế này xem có bác là bán rau thối không xe xe xe xe cắm đầu với cà dại đây mọi người bán cả dại không có rau thối nhỉ không có rau thối nhỉ cô nhỉ oh. không có rau thối rồi ngoài kia biết có cái cà túng cà này mới bao tiền mấy này 5 nghìn cơ vì uh, xào ấy một túi đây về nhà em xào cái uh, rau thối mà đi tìm rau thối mà không có vào chết rồi không ăn rồi tí nữa thì uh, nhìn cơm trưa rồi chám đen à ờ, chám đen này thì bán bao tiền cân này trăm cân trăm cân à chám này thì thấy mọi người hay hỏi rằng là mua về ờ, để mọi người ngâm gì làm thuốc ấy chám đen này không như kiểu chám trắng là mọi người ăn kho cá ờ, kho thịt cũng rất là ngon như này này ỏm ăn dưa ờ ỏm dưa Thôi cảm ơn chị nhá Đây là thịt trâu sấy sao nhỉ? À thịt lợn sấy này Ồ, phía bên này cũng toàn bán côn trùng luôn này Bộ xít cao cao này Châu chấu này. À đây có rau thối này Mình hỏi mua rau thối Chào chị nhá Rau thối là bán bao tiền mới nhỉ chị nhỉ Thì lại pan này 15 nghìn 15 nghìn Chưa hả pan kia Peng cái nào Ôi Ôi mi đấy Ăn lắm à Lưa làn con kèo đâu mà Làn con tay đâu mà Chưa chiến kèo sống và nàng này không nói tiếng kinh được đây không, mẹ quen nói tiếng Thái bây giờ nói tiếng Kinh nó toàn lộn Hai thứ tiếng Khổ thế chứ lại Thì đây Nó đang phải nhờ phiên dịch đi cùng nó quá Đó, ờ, ăn ờ, rất nhiều phần dịch về đó kệ Cái bảng ấy là bảng lưu hưu là ship ăn mà Mẹ là bà ơi Khai khai ship ăn mà Bà ơi em phải chứ khai em đó 10 đúng không em em em bà bỏ mỏng hay cân mà lên mỏng cân em bà mi làm dinh bầu à phù hê <laughs> làm dinh hế à hê hê à phù mi bầu ăn bầu làm dinh cho em bà là chú chơi thiền hạ rồi đó siêu bóng năm nghìn tôi lấy hai mớ thôi Mua mi nó ơi, mua mi nó Bằng nướng Buồn nhỉ Thì mấy măng nứa cái này mà xào với uh, à, à, Măng nứa này, ít thịt ba chỉ này Xong rồi măng Có ba dại Măng, măng ngọt đấy, cái măng nứa ngọt đấy, Nói tiếng Thái hết thì mọi người không nghe được hết Mà nói tiếng Kinh thì nó lại câu được uh, câu không rất là khổ Nó, em bảo nó Ủa là anh ngon anh ngon Banana đấy mày. Hả? Ôi ế thế. Thống nhất là Nghèo lắm em ơi con ơi. Ăn hả? Hôm nào nó tuyển con rể về đặc kệ. Thế giấy xe cho bác đi Đức Đồ như cục gạch kia chết rồi Bác lại nói cho Mình phải biết đường nhìn tránh Chứ không phải cứ Sâu sao yeah. con sâu nào con đấy không phải con sâu đây là con tằm tiếng kinh người thái thì người ta <laughs> nói con sâu cứ nhìn thấy nó con nào ngoài ngoại là con sâu chưa mà ra ăn tuần nang một cái. hơn à lừa lừa nó ngô ờ lừa nó còn kèo tài đấy trong ngân tay ra đấy con nó chiến kèo cho ông bà chiến fit được đấy đi không vào thằng này bắt xỉnh rồi đấy biết ngay bắt xỉnh mà bây giờ đi tìm uh, mua ít măng À lấy măng nứa này Mua măng nứa Đây măng nứa của anh à anh ơi Bán em ít măng nứa về đàn ông đi chợ nó mới khổ đấy các bạn ạ theo mẹ nhiều thằng đàn ông đi chợ cứ ngại đúng rồi nhưng mà mình lại đam mê đi chợ nhá à ấy à Sở xích đam mê đi chợ Trong này đủ quá nhỉ Mà tiền cứ ờ, tính Ở à đây anh cũng bán ờ, cọc cào đấy nhỉ Cua này, châu chấu này Rất nhiều luôn này Cá sấy này Tầm bao nhiêu đây? Tầm 90 ờ, con Vừa nãy thì à, Giang có đi à, một vòng quanh đây cho mọi người à, cùng xem và theo dõi để cái chợ Côn Trùng đúng như tiếng gọi của bà con ở nơi đây bán rất là nhiều à, chào các bác nhá chào em pạ <laughs> đấy đấy, đấy. ăn hả à? Đấy, mỗi mỗi thịt lợn đi Đức vào mua mấy lạng thịt lợn? Thịt lợn là hàng còn đấy, hàng còn nhiều. Nhiều nào? Ủa, hôm trước có hai cân. Có thế à? Ôi rồi có biết đâu. bò này, rất to luôn. Này thì mình có mua một chút đồ về để à, ăn luôn của người Thái là có măng này, rồi có cái à, lá rau thối trên kinh mình gọi nhưng mà người thái gọi là có phăng nam đấy là con bò xít dài và cả dại thế thôi còn thịt lợn thì uh, bảo nhà còn có nên là mình không mua về xào cùng rất là ngon còn phục này là phục về bên ngoài rồi. có lẽ là Giang cũng uh, xin phép uh, được uh, dừng cái video của Giang ở đây thôi xin chúc cho tất cả mọi người xem video có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và ấm áp bên gia đình người thân. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video kế tiếp nhé. till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us